Dạ vâng thì em chào anh Đây à, bốn cây 40 à, cây bông trang đỏ 10 cây à, bông trang vàng Em soạn ra rồi nè chuẩn bị gửi cho anh thì Trước khi gửi em quay cái clip ngắn này gửi cho anh xem nha Thì um, có một vài cây anh có bông nè Đó, Anh kiểm tra ha Cái bông cái lá là y chang chuẩn anh đưa ra ha Cái lá mình về cái lá như vậy anh xem anh ờ, chuẩn bị đóng gửi cho anh thì ờ, anh đã chuyển tiền cọc rồi đó rồi ở đây là một hàng 10 hàng 10 là 5 hàng 1 2 3 4 4 hàng đỏ một hàng vàng với lại em ờ, tặng anh một cây đây rồi cảm ơn anh đã mua ủng hộ em cô chú anh chị nào có nhu cầu mua bông trang bụi màu đỏ với màu vàng á, để mình trồng hàng gạo á, thì liên hệ với shop em qua số điện thoại là 0911 643 600 Số điện thoại này cũng là số Zalo của shop em luôn Cô chú anh chị cứ đặt hàng alo hoặc là kết bạn Zalo với shop em Em à, xin à, cảm ơn rất là nhiều Chúc cô chú anh chị và các bạn à, luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc